được an lạc trên con đường tu tập thay được nhiều cái lạc của sự tu tập hơn là cái lạc của thế gian điều đó chúng ta cần có một cái tấm hướng như vậy làm sao mình có được cái lạc phóng thiền và mình giảm bớt những cái lạc của trần gian của, của phàm tục thì cái đó là cái hướng mình cần phải dừng lại tạo nên để mình có một cái bước đi nó thanh cao và nó bền chắc lâu dài và cái thiền định à, tôi sẽ trình bày với chị vị một vài bước đầu liên quan đến những cái chức năng của thiền định và sau đó sẽ mở rộng về cái pháp ở trong đó à, cho nên những buổi đầu tôi nhắm vào trong à, mặt thực nghiệm thì thiền định và cái vai trò của thiền định thì hôm nay à, tôi xin trình bày một cái đề tài à, liên quan đến cái vai trò thiền định là yếu tố thiết thực thiền tại à, thì sở dĩ mình gọi là thiết thực thiền tại vì chúng ta đang chạy theo thời gian chúng ta đang hướng theo những cái gì được gọi là vô thường và mình bị vô thường chi phối và như vậy chúng ta hướng ngoài mà không nhìn cái thực tế là gì cái thực tại là gì à, và cái thiền định nó đưa lại cho chúng ta trở về với hiện tại và được gọi là hiện tại lạc thú và cái đó nó dẹp từ những cái tâm năng tăng của tham của sân và như vậy cũng được gọi là thiết thực hiện bài thiết thực tại vì nó thực tế là nó dẹp đi trần đứng những cái phiền não mà do những viên bên ngoài họ nó chi phối chúng ta thì à, trong kinh à, tăng chi đức phật có dạy vấn đề liên quan đến liên ái liên ái cũng như là tham và một bài kinh nói đến tham sân hai hai hai đặc định hai dạng và cái ờ, yếu tố nào à, những cái yếu tố những nhân viên mà tham sân khởi lên và chúng ta hầu hết đều vướng vào trong những cái trường hợp ấy thì Đức Phật nói rằng à, có bốn dạng sân tâm thì sân tâm đầu tiên Đức Phật gọi là luyện ái sanh luyện ái chân tâm thứ hai là sanh sanh từ luyện ái tức cái đầu tiên là luyện ái sanh ra từ luyện ái cái thứ hai là luyện ái sanh ra từ sân cái thứ ba là sân sanh ra từ luyện ái và cái thứ tư là luyện, sân sanh ra từ sân à, tức là bốn dạng thứ nhất là luyện ái sanh ra từ luyện ái thứ hai là sân sanh ra từ luyện ái thứ ba là luyện ái sanh ra từ sân thứ tư là sân sanh ra từ sân à, thì à, những cái điều này thật ra nó quấn quẩn trong chúng ta đức phật đưa ra bốn điều như vậy có vẻ là lý thuyết nhưng thật ra nó tồn tại trong chúng ta vì sao vì mình đang sống ở trong những cái mối tơ duyên ở đời này và những cái nhân duyên này nọ khiến cho mình sân hoặc là tham hoặc là sân luyến ái cũng đồng nghĩa là tham đó tham dục hoặc là luyến ái đều mình được coi là một cái dạng một dạng món cầu thì cái loài đó nó sinh ra cái hai cơ sở sinh ra từ luyện ái hoặc là sinh ra từ sanh rồi cái sân cũng sanh ra trên hai cơ sở là sân sanh ra từ luyện ái và sân sanh ra từ sân và như vậy những cái điều này chúng ta không nhận ra nó ở trong thực tế này vì chúng ta không tác ý không quan tâm và nhiều khi mình cứ chạy theo những cái dòng đời khi nào gặp sự kiện nào thì tâm mình sanh cái thế đó có nghĩa là tâm mình đang cuộn theo cái sự trôi nổi của những cái điều ưa và ghét rồi mình không nhận ra cái loài đó là sinh ra những cái loài tâm nào cho nên đối với đạo Phật luôn luôn nhìn tất cả các pháp đều đến cơ sở duyên tâm là duyên mà nó tồn tại còn không có duyên nó không tồn tại quý vị nên nhớ nhắc nhớ câu đó rất thật nhiều năm lần tất cả các pháp do duyên sanh có duyên thì có hiện hữu không duyên thì tất cả đều trống không à, vì vị tứ niệm câu này thật nhiều để mình à, nhìn cuộc đời để cho mình thấy rằng à, không có gì để vướng mắc chấp thủ à, cho nên cái, cái, những yếu tố mà những cái tâm mình sanh ra là vậy thì luyện ái sanh ra từ luyện ái thì đức phật dạy rằng giống như là mình á, có một người mình thương và những người khác thương người mà mình thương ấy thì khiến cho mình thương luôn cả những người kia à, tức là một mình thương một người nhưng mà những người khác thương người đó nữa và thành ra những người kia cũng trở thành mình thương đó là à, bàn của bàn thành bàn đó bàn của bàn thành bạn những người thương của của của cùng một đối tượng với mình thì mình kết thành người thân người thương à, và cái già này là mình thấy rằng á là à, khi mình thương là thương cả đường đi đó à, thường thường à, rơi vào trường hợp như vậy nó không phải là một cái điều gọi là cứu cảnh để tốt đẹp nhưng mà nó có hai mặt tích cực và tiêu cực cái gì cũng vậy cho nên mình nhận ra được rằng á, khi thương là thương cả đường đi và dù xa đến nữa thì chữ luyến ái luôn luôn là một cái trói buộc cho nên chúng ta cần phải cảnh giác những cái đối tượng mình yêu thương đó ở cấp độ nào nó thuộc dạng bị trói buộc hay là không và dĩ nhiên cuộc đời vẫn có những cái mối quan hệ và nếu mối quan hệ đó đưa đến tình người đưa đến những cái điều tốt đẹp đi cùng đi với một lý tưởng thì sự ái như vậy ấy, không sao thật ra cái những trường hợp mình mỗi chứ trong việc ái trong đầu Phật có nhiều nhiều chữ lắm chữ đó tham dục hoặc là dục à, chữ tăng ha là một cái ái mà ái trước một cái này nó không sâu lắng ở trong cái tâm thức của toái buộc còn có những cái gọi là khana là dục hoặc là chân đa là cũng mong muốn thì những cái nghĩa khác nhau mà nhiều khi mình thay đổi có chút thôi hoặc là nhiều khi cùng một nghĩa chẳng hạn giống như mình á, mong muốn một người yêu thì chuyện mong muốn đó mình có thể dịch những cái chăng đa tức là một cái lòng khát vọng nó không phải là thiện mà cũng không phải là bất thiện cho nên những cái ý nghĩa của từ trong đạo Phật được chia ra rất là chi ly à, cho nên cái điều ờ, mà mình cần nó nói và mình nói rằng á, cái luyện ái có những lúc là nguy hiểm nhưng mà có những lúc nhẹ nhàng và nó sẽ cùng nhau đi trên một cái đạo lộ tốt đẹp và à, mọi chuyện của đức phật cùng cùng nói đến nàng giai như đà la đã, là đã nhiều kiếp nhiều đời đã từng là có nhân duyên vợ chồng và cùng nhân duyên ấy mà đi cái lý tưởng cao cả để nguyện trở thành những cái bậc giác ngộ như vậy đó cho nên cái ái như vậy mình phải thấy rằng đó là nhân viên lành còn có những nhân viên mà nó xuất hiện nhân viên để mà đến với nhau để tạo nợ với nhau thì cái đó là một cái sự trói buộc của cái ái như vậy thì sẽ đưa đến sanh thành mà thôi như vậy ai luyến thích ai luyến thì à, mình à, thương người mà, mà thương mà thương người người mình thương thì đó là cái dạng đầu tiên dạng thứ hai là ái luyến à, sanh ra từ sanh thì cái ái luyện là mình có những người mình ghét những người mình thương thì tự nhiên à, giờ có có những người thương mình là à, thương những người mà mình ghét thì cả đó hàng này là hàng ai luyện cái nó tự sân tức là những người mà mình đã ghét rồi mà ai mà thương những người ghét đó trở thành mình ghét lấy người kia và đó là một cái dạng tâm lý mình phải biết những trường hợp này để mình nhận ra và cuối cùng đức phật hướng cho mình một cách để thoát ly những cái già một trói buộc này à, tức là mình ghét ai đó mà ai thương những người mình ghét thì người đó cũng trở thành kẻ thù của mình đây là một cái dạng bệnh mà nhiều người rất là bị uh, dính mắc trong chuyện này và cái hàng thứ ba à, là hàng ấy, ái luyện sanh ra từ sanh à, ái luyện sanh ra từ sanh à, tức là có những cái người mà mình ghét nhưng mà có những người khác ghét cùng một người với mình thì từ tự nhiên mình thương người kia gọi là kẻ thù của kẻ thù thành bạn đó thành thử đó. À, còn trước kia là à, bàn của kẻ thù thành kẻ thù mà kẻ thù của kẻ thù thành bạn đó là hai trường hợp à, cho nên mình phải hiểu được cái, cái, cái đây là một cái dạng tâm lý rất thông thường mà chúng ta thường gặp phải đó Có người chúng ta bị dính mắc như này và cái hàng thứ tư là hàng sân sân ra từ sân thì cái hàng sân sân ra từ sân để đức phật dạy thế này có người không khả là không xả hỷ không xả ý đối với một người rồi các người khác đối xử với người ấy xả là xả hỷ xả ý người kia suy nghĩ như sao người này không xả là không xả hỷ không xả ý đối với ta và các người khác đối xử với nó xả là xả hỷ xả ý à, đây là đây là cái bàn của kẻ thù á, là phần kẻ thù à, còn cái thứ hai là kẻ thù của kẻ thù là thành bàn cái thứ Ờ, ba là kẻ thù của bạn là thằng kẻ thù của mình à, đó là những cái à, như vậy đấy là điều điều để mình nhìn một cái thực tế thực tại mà chúng ta đang dựa vào cái tâm và nói như vậy để biết rằng tâm tư của chúng ta chạy vòng quanh trong một đời này giữa thương và ghét nhắc nhở nhiều tiếng như vậy thì mình biết rằng tâm tư của mình vướng vào thương và ghét rồi bị trói buộc vào thương ghét ấy nhiều khi muốn dứt mà không dứt được thì đức phật dạy chúng ta cách dứt bỏ cái loại thương ghét này tức là ai luyện và thân hành này mình bỏ bằng cách nào thì đức phật dạy cho chúng ta về cái phương pháp để đối trị những cái thương ghét đó và ngài dạy cho chúng ta à, đi vào con đường tu tập thiền đó này đặc biệt theo tâm chi tỳ theo lý dục chỉ bất thiền đó chúng và tu thiền thứ nhất một tàn thái nhị lạc do lý, lý dục sanh có tầm có tứ và luyện ái sanh ra từ luyện ái luyện ái ấy trong thời gian ấy không có mặt à, tức là khi mà tàn thái sơ thiền mình đã tàn, tàn thái tuần trước có đã đề cập về cái trạng thái thiền đó và trạng thái nhất tâm và đầy đủ năm thiền chi và như vậy những cái mối quan hệ như nhân viên từ bên ngoài đều được cắt cắt đứt trong lúc đó và chỉ trong lúc đó thì tất nhiên ai luyện hay là thân hận đều không còn à, luyện sanh ra từ ai luyện không còn nữa thân thân ra từ ai luyện cũng không còn và à, liền sanh ra từ sân cũng không còn và sanh sanh ra từ sanh cũng không còn và sân ấy trong thời gian ấy không có mặt có nghĩa rằng là chỉ ở trong thời gian ấy đó điều này cũng muốn nói cho mình một điều thiền chỉ chỉ làm nhất thời nhưng mà nó có một cái tác dụng là gì tác dụng nó giúp cho chúng ta quên đi những cái vướng mắc trong tâm lý à, cái vướng mắc tâm lý của chúng ta liên quan đến yêu và ghét và trong lúc ngồi thiền mình sẽ quên đi những chuyện đó và nếu càng quên càng nhiều thì những chuyện đó càng không vướng bận tâm tư của chúng ta và khi mà không vướng bận tâm tư thì đó là một cách để giải thoát nó và như vậy cái cách để mà mình loại trừ những cái phiền nào trong đời này thì, thì chỗ này đấy tại vì trong đời chúng ta chỉ thương và ghét phải nói như vậy Ai nghĩa và sân hận hai loại như vậy mà thôi một bên mà được người ý của mình mình thương rồi mình yêu rồi ai nghĩa còn một bên không vừa ý thì bắt đầu sân hận bực bội thật à, nộ thì tất cả những cái trạng thái ấy là nó nổi cồn trong cuộc đời chúng ta và nó sao khiến chúng ta hành xử cách này cách nọ và như vậy thì nào phiền não khởi lên vì vậy khi mà trong tu thiền đó tất cả những cái phiền não ấy đều chấm dứt đều được lắng dịu và nếu ai mà đạt được cái thiền thiền chứng này thì đúng là một người có con đường để hóa giải những cái phiền não của chúng ta chứ chúng ta cần phải hóa giải hóa giải phiền não vì vậy cung đường thiền định quý vị tập để tạo ra một sức mạnh của mình của riêng mình và sau đó có những cái đối diện mà tiền nào từ bên ngoài mình có sức mạnh để mà tống nó ra khỏi cái tâm tư của chúng ta và đó là cách để chúng ta được an lạc hạnh phúc à, và đó là sơ thiền và nhị thiền là gì Cùng là như vậy, nhị thiền là diệt bằng vật tứ chuyển vật cú thiền thứ hai, một trạng thái hiện lạc với định sanh không tầm không tử, nội tình như tâm. Thì Đức Phật cũng nói rằng trong thời gian ấy, trong khoảnh khắc ấy, thì những cái luyện ái sân từ luyện ái luyện ái sân từ sân sân sân từ luyện ái và sân sân từ sân đều cũng có mặt trong lúc đó trong giờ phút đó có nghĩa rằng là mình nhờ trong lúc thiền và mình được giải quyết từ điều đó thật ra khi mà ai chứng được cả cái thiền chứng rồi á, thì cái trạng thái nhất là những cái thiền định sâu à, từ sơ thiền trở, trở, trở lên thì cái thiền định à, từ từ nhị thiền trở lên thì cái thiền định đó nó sâu lắm và cái tâm lý của mình thường thường không ứng hưởng ngoài mà không ứng hưởng ngoài thì những điều kiện nào bên ngoài mình cũng không có thích thú nữa và mình hoàn toàn hưởng nội tức là mình không uống theo những miếng bên ngoài thành thử mình không tiền nào và vì vậy đó là một sự an lạc à, và ờ, cái cái thiền thứ hai trở lên là nó dễ dàng hơn để cho mình loại trừ những cái thiền nào ấy và thiền thứ ba cũng vậy thiền thứ tư cũng vậy à, thì tất cả những cái lúc mà chứng được các thiền chứng ấy thì trong lúc ấy các cái loại luyến ái và sân hận dù thanh ta theo cách nào đến nữa nó cũng không có mặt nó không tồn tại trong lúc đó và chính đây là cách mà chúng ta tập cho mình huấn tập cho mình một thói quen và để tới những tiền nào đừng có chọn cái tâm tư của chúng ta đừng xen vào trong tâm tư của mình nhiều và khi mà không xen nhiều vào trong tâm tư thì người đó sẽ ít phiền não sẽ được nhiều an lạc hơn à, và đó là các cấp độ thiền định để loại trừ loại trừ những cái phiền não mà phiền não này rất là bình thường cái này cũng đòi hỏi là một bậc thánh điều này không đòi hỏi một vị là phải bậc thánh để mà đạt đạt được cái này vì vậy chúng ta là những con người có thể hành trì thiền định và đạt được những cái nhất tâm ấy thì tất cả những cái phiền não liên quan đến vui buồn thương ghét đều được chấm dứt và như vậy đó là một cái pháp rất là thiết thực hiện bài. đây là pháp thiết thực hiện bài đó tức là mình chấm dứt những tiền nào đang nghiền đắc giữa chúng ta vì vậy ai mà phải tiền nào nhiều thì cố gắng hướng về tâm trước được trước thì tôi có đề cập với quý vị muốn tu thiền phải hướng tâm thật là mạnh mẽ tha thiết để mình khởi cái tâm của mình vào trong cái đối tượng tu tập để cho cái nhất tâm của mình nó dễ dàng đạt hơn còn chúng ta cứ ngồi mà không có một cái tâm mạnh liệt không có tinh thần tinh tấn thì nó khó đạt được cái thiền định mình tha thiết và mình thấy rằng cái thiền đạt cái thiền tưởng đạt cái, cái định tưởng là quan trọng mình phải tôn kính và mình tôn kính đến một lúc nào đó mình đạt được nhất tâm cái, cái, cái ý niệm tôn kính này thì người mà trong tu trong pháp tịnh độ họ dễ dàng đạt được á tại vì đó, họ tin tưởng cái phật di đà chẳng hạn và như vậy cái lòng tôn kính họ đến một lúc sâu sâu sắc và đến một lúc nào đó họ đạt được nhất tâm vào trong cái hình ảnh đó và chính cái đó là cái đó là một cái điều thiết thực hiện tại chúng ta cũng quan tâm giáo lý đó là từ đâu ra nhưng mà cái phương tiện ấy công cụ ấy nó đem đến cho mình một kết quả tốt đẹp như vậy thì mình sử dụng đạo phật là một cái đạo mà cần biết đến đúng hướng tức là đạt được nhất tâm và đạt được một cái đối tượng mà để loại trừ các phiền não thì điều đó là nên làm nên có thì ờ, cấp độ đỉnh như vậy là các cấp độ năm yếu tố nhất thời và chúng ta à, đều có thể làm được thậm chí sơ thiền là một cái dạng để đạt được cái đó nhiều người cần tùng kinh thôi thì khi tùng kinh đó những thiền nào của thương ghét những cái trói buộc thật ra cái thương ghét nói mà đơn sơ vậy nhưng mà nó luôn luôn dằn dằn vặt trong lòng của mình cái cái thương và ghét đó dằn vặt trong từng ba mỗi giây mười phút vì vậy chúng ta cần phải tu tập để nó không tồn tại trong mình trong những lúc đó vì vậy nó rất là thiết thực và từng kinh cũng vậy hay là niệm phật bất kỳ hành vi gì liên quan đến cái nhất tâm đạt được nhất tâm thì quý vị sẽ đạt được cái định tướng đạt được cái thiền đã như vậy tiền nào kia không còn cơ hội để tồn tại và như vậy cấp độ đó là cấp độ của mọi người có thể làm được à, à, mình hy vọng như vậy đó à, và cấp độ xa hơn là cấp độ về trí tuệ tức là một vị tỳ khéo đã đoàn diệt các lầu hoặc và ngay trong hiện tại từ mình với thẳng trí kiến ngồi chứng đạt và án trụ vô lộ giải, à, giải thoát và tuệ giải thoát thì liên ái xuất phát từ liên ái và là liên ái xuất phát từ sân hay gì đó thì tất cả những cái thương ghét đó đều không có mặt và cái này trong cấp độ lý tuệ của một bậc này rồi á thì luôn luôn là diệt dập tắt mà không phải là trong lúc đó tại vì những vị này đã đạt được cái sự giải thoát thông qua tuệ rồi tâm và tuệ đã đạt được giải thoát rồi cho nên những vị này là được được hoàn toàn giải thoát khỏi thiên nào và tất cả lưỡi ái và sân hận đều không có mặt trong vì vì trong những vị ấy cho đến trọn đời và đó là một cách để giải thoát hoàn toàn vì vậy ở đây là có hai góc độ để mình giải giải thoát khi nào là gì thứ nhất là nhờ định thứ hai là nhờ tuệ thì cái định đó là một cái dạng nó yếu tố nhất thời và khi mình đạt được định thì tất cả những phiền não liên quan đến mối liên hệ thế gian này đều chấm dứt điều đó mình cần nhận ra để mà mình hành trì còn á, điều thứ hai á, là đòi hỏi phải có trí tuệ để mình thấy rằng nó không có gì là một cái điều mình phải bận tâm và như vậy họ loại trừ ra tất cả những cái hiện tượng đấy như vậy tức là tâm họ không còn luyện ái không còn sân thần và như vậy luyện ái sân thần hoàn toàn không có mặt nơi những vị này chân hàng thứ hai là hàng trí tuệ và đạt được giải thoát và đó là một cái mục tiêu mà người tu Phật luôn luôn hướng tới để cho mình đạt được cấp độ đó trên cấp độ đầu tiên thì cấp độ ai cũng có thể bây giờ làm được nhưng cấp độ thứ hai thì đòi hỏi sự tu tập để đạt được cái trí tuệ giác ngộ như vậy và à, bài bài pháp này chỉ đơn giản nói về cái mục đích của thiền định để quý vị thấy rằng nó có những giá trị rất nhiều bài này và chúng ta cần phải ứng dụng nó về để cho lợi ích bản thân mình chứ còn cái những bài pháp của Đức Phật dạy rất thiết thực rất giá trị đem lại lợi ích cho mình mình không xài thật là đáng tiếc đó thì mong sao tất cả chúng ta đều được cái những cái lạc hạnh cái hạnh phúc cái, cái, cái thiền lạc này để mà đi trên cùng một con đường thanh thản nhẹ nhàng và giảm đi một phiền nào ở thời gian này a di đà phật có ai lần đầu tiên gọi không à, xin à, lưu sau này phiền não đang cố gắng ấy tất cả đều an lạc cả ha làm sao chúng ta có một cảm giác rằng một, một chuỗi nhật mà quý vị không ngồi thiền quý vị sẽ cảm thấy khó chịu thì đó là mình đang tập một thói quen tốt đẹp tại vì mình nhiều thói quen mà những thói quen xấu thì nó dễ những thói quen tốt là khó và bởi vì lên đây mà ngồi thiền thì chắc chắn cái lạc sẽ có à, chắc chắn lạc đã đang có rồi đó và à, làm sao mỗi Ờ, chữ nhật hoặc là chỗ nào cũng được quý vị mua riêng được quý vị có lẽ là không phải là chữ nhật không đâu và quý vị sẽ thấy rằng à, mình không ngồi mình sẽ thấy khó chịu mình thấy à, một cái sự gì đó mà mình à, thật thiếu thiếu và như vậy mình đã được một thói quen tốt đẹp để cho mình tìm tới cái thiền lạc và nếu được như vậy thì chắc chắn những người này luôn luôn là hướng thiền những người mà tìm đến cái cao cả mà thôi không tìm đến những thấp thấp kém à, vì vậy đó là một cái niềm vui à, rất thanh cao đồng thời có cái làm ở trong cái đời sống của chúng ta nữa thì mong những điều này là những cái điều mà sẽ đạt được à, trong mỗi người chúng ta có ai có thắc mắc gì không nếu có ai mà có những vấn đề gì hỏi thì quý vị có thể hỏi không sao xong rồi ha chúng ta lấy